bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa của Nhật. Bếp có tên là Paloma, số model là IC360WHA, có số series là đây số series đây số series là 400065 năm 2015 đây là nội thất của bếp này bếp còn rất là mới và bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để test các chức năng của bếp bếp thì tôi cũng bọc lưới chống chuột ở phía dưới và những cái lỗ lớn ở xung quanh để chống chuột vào bên trong căn phá dây điện thì bây giờ tính năng đầu tiên thì tôi sẽ test là khóa ga khi gió thổi mạnh tôi sẽ đặt hai cái miếng sắt này hay cho hai đáy nồi này và đây là bếp nướng bếp nướng thì có vỉ nướng inox và mâm nướng inox này rất là tiện lợi và sạch sẽ và bây giờ tôi sẽ gạt nhỏ lửa lại để thực hiện cái tính năng là khóa ga khi gió thổi mạnh thì ờ, sau 5 tới 7 giây thì cảm biến nhận được tín hiệu thì cái giờ le nó sẽ đóng nếu các bạn tinh ý ấy, thì các bạn có thể nghe thấy tiếng giờ le kêu thấy tạch cái đây bếp đã khóa ga này kèm theo từng bit này đây và tôi sẽ thử cục tóc còn đang mở này và tính năng thứ hai thì tôi sẽ là thử cái chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi đây cái cảm biến ở giữa này thì là mục đích là để cho nó chống cháy nồi khi mà nước cạn nồi thì nó sẽ tự ngắt ngắt tự ờ, ngắt lửa còn đây những chức năng này là ở dưới là hâm ở giữa là nấu cơm ở trên là đun nước sôi còn bên phải tôi thì là đây là nút ờ, ba cái này là chế độ rang xào đồ khô này à chiên tôi xin lỗi chiên nó có ba mức độ 160 180 và 200 và bên cạnh nút chiên thì là giang xào đồ khô khi mà các bạn ấn cái nút này nó hiện lên cái đèn 3 giây thì là cái cảm biến ở giữa ấy, thì nó sẽ đạt đến nhiệt độ là 200 rưỡi đến 300 300 độ để cho các bạn rang xào đồ khô được thoải mái đây còn bếp nướng thì là cũng có hẹn giờ này thời gian hẹn giờ là 9 phút mặc định tối đa lên đến 15 phút và tôi sẽ thử một phút để mà test bếp nướng còn à, hai nút bên này thì là hẹn giờ cho hai bếp nấu khi bạn bạn mà bấm một nút thì nó sẽ hẹn giờ cho bếp bên trái và bấm nút thứ hai thì tắt nút lần thứ ba là hẹn giờ cho bếp bên phải Xin chào các bạn Hôm nay rẻ ừ. hơn khuyến mãi sẽ test một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa của Nhật Bếp có tên là Paloma Ô, kỳ đặc Số model là IC360WHA Có số series là Đây Số series đây Số series là 400 065 5215 Đây là nội thất của bếp này Bếp còn rất là mới Và bình và hai bếp um, hai bếp nấu của tôi cũng đã nhỏ lửa này và bếp nướng của tôi cũng đã khóa ga sau một phút hẹn giờ này công tắc còn đang mở này thì bếp, bếp uh, nướng á thì uh, cho các bạn là không phải đốt à, không phải đốt củi than và nó sẽ an toàn và sạch sẽ cho môi trường và an toàn cho chính các bạn và bếp này thì tôi cũng ờ, khi giao bếp thì tôi cũng có tặng theo một cục pin sạc đây là đầu chờ của cục pin sạc này đây đầu chờ của cục pin sạc đây tôi sẽ cắm vào và tôi sẽ cắm vào điện này đây thì khi mà hết pin đấy thì ờ, nó sẽ hiện lên đèn đỏ còn khi mà pin nó đầy thì nó sẽ báo đèn xanh thời gian sạc cho tối đa là 18 tiếng à ừ, um, 18 tiếng và bạn có thể sạc được qua đêm đây cả hai bếp của tôi cũng đang khóa ga sau cái chế độ nước cạn nồi này công tắc còn đang mở này và bây giờ tôi sẽ test cái tính năng là chế độ hầm thì à, hâm trong vòng mà khi nào mà tầm hơn một phút nước nó sôi ý là đồ đồ ăn mà các bạn chế biến rồi đấy mà khi các bạn muốn hâm lại thì là nó sẽ nóng lên trong vòng một phút thì nó sẽ tự khóa ra còn um, nút giữa này nấu cơm này khi nấu cơm ấy, thì bạn bật cái nút nấu cơm bật cái chế độ nấu cơm và gạt cái công tắc về giữa cái cần gạt về giữa này thì cho đúng cái ngọn lửa nấu cơm nấu cơm ấy, thì ờ, bên Nhật thì người ta có cái loại nồi dành riêng cho nấu cơm nhưng mà cái loại nồi đấy thì nó không về Việt Nam chưa thấy tôi cũng chưa thấy có nó về Việt Nam nếu mà ở nhà các bạn muốn nấu cơm ấy thì các bạn có thể là dùng cái loại nồi áp suất hoặc nồi bình thường cũng được ở trên cái nồi ấy thì có cái lỗ thoát hơi ấy. thì các bạn lấy cái gì che lại thì các bạn sẽ nấu cơm được còn trên là cái chế độ nấu nước sôi thì uh, nấu nước sôi ấy, thì uh, các bạn có thể ờ, đun đến khi mà nước nó sôi thì nó sẽ cho thêm thời gian là 5 phút nữa vì cái thời gian đấy năm thêm 5 phút là để diệt hết vi khuẩn bên trong của nước còn về pin ấy, thì à, vừa đây vừa rồi thì tôi cũng nói thì là đây khi mà hết pin thì sẽ cảnh báo đèn đỏ khi bạn cắm sạc còn à, khi đầy thì nó sẽ báo đèn xanh thời gian thì cũng là 18 tiếng các bạn có thể sạc được qua đêm và pin thì các bạn có thể dùng được à, vài tháng thì các bạn nó mới hết pin còn à, thời gian bảo hành thì tầm khoảng hơn 2 năm à không phải thời gian nó hư là hơn 2 năm xin lỗi bếp này thì tôi cũng chúng tôi cũng bảo hành một năm nếu có lỗi kỹ thuật trong 10 ngày đầu ấy thì chúng tôi sẽ đổi trả các bạn bếp mới với giá trị tương đương thì rẻ hơn khuyến mãi cũng có đại lý phân phối trên toàn quốc nếu mà các bạn à, có thể à, muốn kinh doanh thêm cái dòng bếp bếp ga ấy, thì các bạn có thể liên hệ với anh Nam qua số điện thoại 0909 306 149 để biết thêm thông tin ưu đãi dành cho các đại lý nếu các bạn xem YouTube trên TV ấy, thì các bạn cũng có thể gõ cái từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để xem các cái video từ bếp mới nhất của chúng tôi vào ngày hôm sau đây bếp của tôi cũng đã khóa ga sau ờ, chế độ hâm này và đây công tắc còn 5M này thì trên thị trường thì cũng có những cái loại pin này con đó con hộp và vidaCo loại pin này chỉ sử dụng được 15 đến 20 ngày thôi mà giá thì nó 15 đến 20 ngàn một cặp đây Panasonic Toshiba và Marcel cũng sử dụng được 30 đến 40 ngày giá thì thì rất là mắc các bạn nên tránh ra khi pin sạc ấy thì uh, về thì các bạn có thể là móc cố định cái nồi ờ, xo này móc cố định vào cái ờ, cực dương này, để cho nó không bị um, chạm vào mát và nó sẽ không bị đoàn mạch nếu các bạn mà để quay ngược cái cục pin cực dương cực âm ấy, thì bếp sẽ không hoạt động và nếu mà để ờ, lâu ấy, thì nó sẽ dẫn đến hư hỏng bếp bo mạch đây và tôi sẽ thử ờ, pin sạc cho các bạn xem đây, pin sạc hoạt động bình thường này yeah. Dạ. Đấy, ờ, cái à, còn bếp nướng ấy, thì các bạn à, khi mà về các bạn nướng thì các bạn đổ một lớp nước ở bên dưới cái khay nướng ấy này để cho khi mà nó nóng lên ấy, thì hơi nước nó bốc lên cũng làm mềm thực phẩm phẩm của chúng ta nướng và sẽ dễ vệ sinh cái khay này hơn vừa rồi thì tôi cũng đã thử các tính năng của bếp nếu các bạn quan tâm tới bếp ga nội địa của nhà hơn khuyến mãi sẽ cũng có thể là liên hệ với anh Nam và nhận những ưu đãi dành cho mọi người. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.